Chào anh em, hướng dẫn tới anh em một cái tuyệt kỹ này Tuyệt kỹ này trong đánh bài là chỉ có những thầy thợ mới biết thôi à, Căn bài này Đó. Đánh bài cào nhá Đánh bài cào bán tụ này Mình sẽ bán thì mình lấy tụ số 3 về mình này 2, 3 này, 4 này Đó Tụ này 1 này, 2 này, 3 Tụ số 3 là tụ mình đây được gọi là tuyệt kỹ Đấy, những cái kỹ năng mà hầu như là anh em chỉ được xem qua còn thầy thợ chia sẻ thì đây hôm nay tấn chia sẻ tới anh em 9 điểm này những nhà còn lại thì không tính tiền riêng mà đánh bài cào bình ấn độ hay là sập sám mà anh em dùng kỹ năng này thì coi như là chấm hết luôn là tức là anh em khi mà anh em đặt người ta đặt bài hoặc là anh em đặt bài cho người ta bốc cái đúng không bây giờ anh chị em chỉ cần dê nhé à máy đánh bài này em chỉ cần dê lên đây kênh bài cái đó là máy nó báo số 3 là anh em bán đi lấy tụ số 3 về mình đó. rất là nhẹ nhàng không cần phải là cái động tác gì cao siêu cả anh em nhé à, bài của anh em nào lúc nào chín luôn này anh em nhìn không 9 điểm những nhà còn lại thì không tính tiền rồi 6 điểm này à, 6 điểm tiếp này nhân này hai điểm này đó cái cách này là để cho anh em vừa làm cái cũng được mà vừa làm con cũng được Đấy. thường thường thì làm con khi là anh em làm con người ta để bài cho anh em kênh bài anh em chỉ cần dê nhẹ đây cái anh em kênh bài Đấy. anh em kênh là anh em có thể lấy cái tụ số 2 về này. đấy là có nhiều cách nhé anh em phải đệm thêm lá thì anh em sẽ lấy được thêm tụ về còn mình làm cái thì mình đặt bài cho người ta kênh khi người ta kênh bài xong mình chỉ cần dê về là được rồi 9 điểm ba ván ván nào cũng 9 luôn này đó nếu nếu mà anh em nào mà đam mê về môn ờ, bài lá này mà lỡ thua tha rồi thì có thể là liên hệ trực tiếp cho Tấn qua số Zalo ở trên màn hình đấy 0564177777 bây giờ để không làm mất thời gian của anh em nữa thì Tấn sẽ đi về hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng một con máy đánh bài để em anh em có thể là đi chơi một cách thuần thục nhất ví dụ mà anh em đánh bài cào đây đây là một con máy đánh bài con này là con máy CAC 700 con máy này là thương hiệu là đang làm trong máy iPhone có lắp ốp đầu cuối iPhone 8 anh em nhé này anh em có lắp ốp đầu cuối này đó anh em chỉ cần bật lên Đấy, vuốt màn hình lên cái nào lên cảm biến của nó rất là nhạy anh em nhé này pin trâu pin con này cực kỳ trâu có thể chơi được tầm 5 à, tiếng nếu mà anh em cắm thêm cái sạc dự phòng anh em có thể chơi cả ngày anh em muốn sử dụng con máy đánh bài này muốn vào cái phần mềm của cái máy này anh em bấm vào cái cuộc gọi này sau đó thì anh em vẫn thăng 2580 thăng đó anh em sẽ đăng nhập được nó sẽ hiện lên cái chữ này Đấy, anh em nhìn này CAC 700 con máy đánh bài CAC 700 này anh em nhìn nhé đăng nhập này đó khi này thì anh em đã hiện lên được rồi cái trò của nó có rất nhiều trò chơi thì con máy đánh bài này hiện tại là nó có thể chơi được tầm là ba trò chơi đây giới hạn mua hàng này là có thể được là 0 trên 3 tức là anh em sẽ lựa chọn ra ba trò anh em thường chơi ví dụ như là chơi bài cào sập sám binh Ấn Độ con máy này lại không chơi được binh 13 lá anh em nhé nó sẽ chơi liêng ba cây hay bài cào hay là xì xì 21 lá đó nó sẽ tính điểm cho anh em còn à, video này Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng về đánh liêng Đấy, bên này anh em chỉ cần tích vào chữ mua nó sẽ hiện lên chữ mua này anh em nhìn nó sẽ có chữ mua này Đấy, à, mua hàng này đó hiện tại thì khi nào anh em chơi thì Tuấn sẽ mua trò chơi cho anh em không mất phí không mất thêm phí bây giờ vừa nãy là chơi là bốn nhà bây giờ Tuấn sẽ th chơi thử lên cho anh em là năm sáu nhà 5, 6. Đấy, bây giờ Tuấn sẽ đánh thử cho anh em là sáu nhà này anh em nhìn thao tác này chỉ cần một tay này em dê bài này canh bài cái đó nó báo năm nó báo năm thì anh em sẽ bán đi anh em lấy tụ số 5 về mình một hai ba bốn năm nhà này là 6 này đấy một hai ba bốn năm đấy mình sẽ canh như thế này là mình sẽ bài của mình điểm lúc nào cũng to chắc chắn luôn 7 điểm 359 là 7 điểm 7 điểm là to rồi 7 điểm hầu như là không có nhà nào to hơn này đó anh em nhìn này máy đánh bài thì cực kỳ hiệu quả hiện tại thì bên tấn thì có hai cơ sở để mà anh em có thể là tham khảo được cái dòng máy đánh bài này thì có thể lên trực tiếp là tại cơ sở là bến xe Mỹ Đình Hà Nội bến xe miền Đông Sài Gòn giá thì nó sẽ có rơi vào hai loại giá từ 11 triệu 500 cho đến 15 triệu đó bài của mình lúc nào điểm cũng cao nhất anh em nhé Tấn sẽ test lại cho anh em một lần nữa khi anh em đi chơi anh em ờ, sẽ cầm theo là một bộ bài hoặc là 10 bộ bài tùy anh em thì con máy này nó sẽ có kèm theo là một cái tai nghe một cái tai nghe siêu nhỏ luôn này đó anh em đi chơi anh em sẽ nhét cái tai nhỏ này vào trong lỗ tai của anh em tai nhỏ này này khi anh em nhét vào nó sẽ kín như này đấy nó sẽ tối nó sẽ không nhìn thấy được ở trong bóng tối thì hầu như là không nhìn thấy gì tại vì nó cũng là màu đen anh em nhé đây là cái tai nghe siêu nhỏ anh em nào mà muốn sở hữu nó thì có thể là kết bạn Zalo tấn sẽ hướng dẫn chi tiết hơn sau đó thì anh em đặt hàng nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán tiền đó. khi anh em đặt hàng tấn sẽ tặng kèm cho anh em là 20 bộ bài tặng kèm cho anh em là 20 bộ bài này đó, cơ sở tấn hiệp viện bài này anh em thích loại bài nào đó Đấy, anh em thích bài nào cũng có nhé tất cả các mẫu bài anh em thích bài nào thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tấn à, ờ, số hotline trên màn hình Đấy, trên này là có hai dòng máy đánh bài dòng máy iPhone và dòng máy Oppo Đấy. còn à, đây là những cái dòng máy cũ từ ngày xưa Đấy. anh em nhớ follow kênh và kết bạn Zalo để Tấn sẽ hướng dẫn tới anh em nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em